Lại là cầu chia tay Ta có mệt không Vỡ nát bao nhiêu lần rồi Trái tim chẳng còn Thế ngàn nước mắt lại rơi Lại thêm đớn đau Ngập ngừng ta chẳng nói Cứ thế rời đi Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ Lý do chia tay ai còn biết đâu về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu đừng khóc một mình em ơi vì những câu chuyện đâu ai hiểu được là do ta đã quá yêu thôi mà là do ta đã chấp nhận tổn thương vì thế gian đầy ưu tư vì thế ta lạc mất nhau thật rồi Anh chẳng thể níu giữ Anh chẳng thể lau những nỗi đau còn dấu Từ sâu trong đôi mắt em kia xe khác xe trắng buồn đau xe trắng là gì của nhau dẫu trên đường đời sau này có thêm một ai thì ta vẫn cười đừng để dành suy tư cho những ngày sau em phải thật sự hạnh phúc biết đâu chia tay em lại tốt hơn là khi bên anh em hãy yên tâm rời xa đừng khóc một mình em ơi vì những câu chuyện đâu ai hiểu được là do ta đã quá yêu thôi mà là do ta đã chấp nhận tổn thương vì thế gian đầy ưu tư vì thế ta lạc mất nhau anh chẳng thể níu giữ anh chẳng thể lao những nỗi đau còn dở từ sâu trong đôi mắt em khóc một mình em ơi vì những câu chuyện đâu ai hiểu được là do ta đã quá yêu thôi mà là do ta đã chấp nhận tổn thương vì thế gian đầy ưu tư vì thế ta lạc mất nhau thật rồi Anh chẳng thể níu giữ Anh chẳng thể lo những nỗi đau còn dấu Từ sâu trong đôi mắt em